để cho học sinh thấy màn hình của quý thầy cô thì quý thầy cô sẽ chọn tất cả các cái máy của học sinh sau đó chúng ta sẽ chọn show chúng ta chọn show ở đây thì chúng ta có một số cái cài đặt chúng ta có thể là cho học sinh ờ, vừa xem vừa nghe thấy tiếng chúng ta sẽ chọn show như vậy thì sau khi chúng ta chọn show thì tất cả các cái máy tính của học sinh sẽ thấy màn hình của giáo viên và giáo viên có thể thao tác mẫu làm ở trên ở trên cái cái ờ, máy của giáo viên để cho để học sinh thấy và làm theo và chúng ta có thể chọn end show để kết thúc việc giáo viên trình chiếu và giả sử như trong quá trình giảng dạy thì chúng ta muốn cấm tất cả học sinh truy cập web và có thể là cho học sinh chỉ gõ văn bản không thì chúng ta sẽ chọn các cái máy tính của học sinh sau đó chúng ta vào cái mục là web access và chúng ta sẽ chọn cái mục là restrict on có nghĩa là cấm tất cả các cái máy tính của học sinh truy cập vào trang web thì lúc này trên một cái máy học sinh mà nếu muốn truy cập vào trang web thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ chặn bị chặn lại bởi cái phần mềm Netsuppercool rồi ờ, để mở cái việc chặn web thì quý thầy cô sẽ vào web và chọn anh Retrieve thì lúc này ờ, thì cái cái phần mềm sẽ mở mở cái việc truy cập web ra rồi quý thầy cô có thể test thử quý thầy cô có thể chọn thử một cái máy tính của học sinh rồi chúng ta sẽ test thử à, lúc này truy cập web thông được bình thường